Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với mẫu vẽ treo nét Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng nền móng màu đen Sau đó mình đã tóc lì lên rồi Mẫu này là mẫu hoa hồng ha cả nhà Mẫu hoa hồng à, Mình sẽ điểm cái phần à, nhụy ở bên trong trước này Mình sẽ định hình Nó là cái cái tâm đó để mình vẽ những cái cánh ở bên ngoài thì cái hoa hồng này nó sẽ hơi có gai một tí xíu hơi nhọn đó à, mình kéo một cái vòng cong giống như C xong sau đó thì mình sẽ kéo luôn cái phần nhọn ở giữa cánh và cứ như thế à, từ từ cánh ở ngoài sẽ lớn hơn cánh ở phía bên trong và cánh ở ngoài sẽ ôm vào cánh bên trong theo hình xoắn ốc là hình tròn à, mình sẽ đi rộng rộng rộng ra thì nó sẽ thành hình bông hồng xoắn cái này là treo ha mọi người đây là mình sẽ sử dụng đèn hơi treo à, có độ cong mà có độ nhọn ha thì đây là treo để vẽ thì gọi là treo màu này nó sẽ có rất là nhiều màu màu trắng màu đen màu hồng màu xanh màu đỏ màu tím màu vàng để mình có thể lựa chọn mình vẽ màu nào cũng được màu trắng cũng được màu đen cũng được màu hồng cũng được ha sau khi vẽ treo xong á, thì mình sử dụng đèn hơ để hơ cho treo khô sau đó mình sẽ dùng top và top treo nhé ừ, sử dụng top treo như Mona hay thường nói ở trong các video trước là các bạn có thắc mắc gì về những cái dụng cụ mà, mà trên video uh, đang sử dụng để hướng dẫn các bạn vẽ thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới video comment là tư vấn cho em loại cọ này loại cọ kia hay comment cho em à, treo vẽ hay màu bột kèm theo số điện thoại phía sau các bạn nhớ ha kèm theo số điện thoại hoặc là phía bên dưới video của Mona Mona có để đường link Facebook của mình á trang cá nhân của mình để bạn có thể nhấn vào và inbox trực tiếp có thể hỏi à, những cái gì à, về nail về học nail về làm nail thì Mona sẽ tư vấn hết cho các bạn càng đi ra ngoài thì cánh của mình sẽ to hơn và ôm lấy cái phần à, cánh phía bên trong ha treo thì mình vẽ nó sẽ dễ hơn à, cái phần à, nét thường một chút tại vì à, nó sẽ không bị khô nên mình có thể thoải mái mình chỉnh sửa nó được rồi ờ, tiếp tục ở phía bên phải thì mình cũng sẽ vẽ kiểu giống như bên trong có nhụy bông mình sẽ có như là hình dấu phẩy vậy đó mình sẽ vẽ nửa bông ở phía bên trên này nữa ha nửa bông phía bên dưới này nữa giống như phần nụ vậy đó hiện tại những khóa học về về nail tất cả khóa về nail thì Mona đều có dạy online và hiện tại bây giờ thì à, khi các bạn ờ, sử dụng mà mua dụng cụ của bên Kela Vũ đó, của bên Mona thì các bạn sẽ được tặng một khóa online à, tùy thích ví dụ như các khóa ví dụ như là cọ nét cơ bản cọ nét cọ nét nâng cao cọ bản cơ bản và cọ bản nâng cao cọ nổi cơ bản và cọ nổi nâng cao đắp treo à, bục nhúng fantasy hoạt hình thu cưng à, cọ bản tròn treo các khóa 3D vân vân à, khi bạn mua dụng cụ ở bên Canada Vũ thì bạn sẽ được Mona tặng một khóa à, online như thế thường thường thì online thì Mona vẫn bán cho các bạn à, ở các tỉnh xa ở bên nước ngoài nhưng bây giờ thì khi bạn mua dụng cụ thì Mona sẽ tặng luôn rồi xong cái phần bông rồi á, thì mình sẽ vẽ phần lá ha mình điểm phần lá vào lá sẽ hơi cong một chút sau đó mình sẽ tước tia phần bên trong lá Vậy là Mana đã hoàn thành xong mẫu bông hồng còn nét treo. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.